và các bạn, trong đêm qua khối không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống khiến miền Bắc trời chuyển rét khô nền nhiệt giảm sâu. Sang ngày hôm nay miền Bắc trời có nắng, tuy nhiên nắng trong khối khí rét nên nhiệt độ ngày không tăng. Nhiệt độ phổ biến vùng núi và trung du là từ 15 đến 17 độ, khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội là từ 18 cho tới 19 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở miền Bắc sẽ còn kéo dài liên tục từ nay đến hết tháng 1. Với miền Trung, khối không khí lạnh tăng cường cũng làm cho khu vực có mưa trở lại. Trong hôm nay, mưa tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa. Tuy nhiên, lượng mưa không lớn dưới 10mm. Chỉ riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng là có mưa to trên 20mm. Còn về nền nhiệt khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ trong khoảng từ 16 đến 17 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ ở ngưỡng rét trong khoảng từ 18 đến 19 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ ngày cũng chỉ trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Trong khi đó ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cũng giảm còn từ 24 đến 28 độ. Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho khu vực Tây Nguyên trời chuyển mây nhiều hơn. Hôm nay trời nắng yếu, nhiều thời điểm trong ngày gần như không có nắng. Vì thế mức nhiệt ở Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 24 đến 26 độ. Còn Nam Bộ hôm nay cũng có nắng yếu và gián đoạn, Nền nhiệt chỉ trong khoảng từ 29 đến 31 độ, trời mát mẻ.